Em Tuyền Mitsubishi xin chào tất cả quý anh chị ạ. Hôm nay là những ngày đầu tháng 3 năm 2021 thì như thường lệ em sẽ gửi tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết lăn bánh của từng ờ, mẫu xe Mitsubishi tại đây đến bên em. Thì ờ, hôm nay em sẽ làm một video chia sẻ với quý anh chị về bảng báo giá chi tiết lăn bánh của chiếc xe Outlander đời 2021 tới quý anh chị ạ. Thì những quý anh chị nào đang quan tâm thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 quý anh chị nhé thì ờ, cũng như đằng sau em đây là chiếc xe Outlander đời 2021 với đủ 5 màu để quý anh chị lựa chọn xám xanh đen đỏ nâu và trắng để quý anh chị lựa chọn Đó. đủ 5 màu xe Outlander bên em đang có sẵn xe để giao cho quý anh chị thì uh, chiếc xe Outlander này trong số các xe này sẽ có một bản một chiếc xe là bản thiếu còn lại bốn chiếc xe là bản đủ thì quý chị à, nhìn thấy đây thì à, có phân biệt được đâu là chiếc xe bản thiếu đâu chiếc xe bản đủ không ạ? Thì em cũng chia sẻ với quý anh chị luôn là với chiếc xe màu đỏ này, quý anh chị nhìn đây ạ, màu đỏ này. Nó là bản thiếu. Chiếc xe đứng giữa này là bản thiếu. Còn bốn chiếc xe còn lại nó là bản đủ. Thì để làm sao phân biệt được thì à, với chiếc xe bản thiếu này thì nó sẽ không có là rửa đèn pha này, rồi là cửa sổ trời này, có cam 360 ở đằng trước này Đấy. Hoặc là phân biệt đơn giản nhất là quý anh chị nhìn vào nẹp chân kính của chiếc xe à, bản thiếu này nó là màu đen Màu đen Còn lại chiếc xe à, bản đủ nó là nẹp chân kính mạ chrome Quý anh chị nhìn thế đấy ạ Hoặc là chân gương này nó có cam 360 này Đây bản đủ Còn bản thiếu nó không cam 360 Đó Để quý anh chị phân biệt được Ngoài ra thì ờ, chiếc xe bản đủ nó sẽ cao hơn bản thiếu về giá thành chênh nhau 125 triệu với 125 triệu này thì nó sẽ hơn được bản thiếu ở những cái điểm nào. Ngoài những cái điểm mà em vừa với nêu cho quý anh chị thì bản đủ nó sẽ là 7 túi khí còn bản thiếu chỉ có hai túi khí thôi. Với bản đủ nó sẽ có cốp chỉnh điện. Còn bản thiếu nó sẽ là chỉnh cơ thôi quý anh chị nhé. Nhưng với uh, chiếc xe Outlander 2.0 đời 2021 này thì nó được trang bị là phanh tay điện tử cả bản thiếu và bản đủ rồi. nó không phải là trang bị uh, phanh cơ như là đời 2019 nữa quý chị nhá với bản đủ này thì là hệ thống chiếu sáng của nó toàn bộ là đèn led Đấy. còn với à, bản thiếu kia thì nó là chỉ là đèn halogen đặng thấu kính và sương mù cũng là chỉ là halogen thôi Đấy, quý chị nhìn thấy ạ ừ. trong tháng 3 ờ, năm 2021 này khi quý chị mua bản đủ này thì bên em sẽ tặng quý chị là 7 chỉ vàng còn với bản thiếu là sẽ tặng quý anh chị là 6 chỉ vàng quý anh chị nhé. Đó, trong tháng 3 này. Và giá lăn bánh của nó thì nếu quý anh chị không lấy chỉ vàng thì bên em sẽ trừ trực tiếp vào giá cho quý anh chị. Và giá lăn bánh bản thiếu này ở tỉnh là giá lăn bánh của nó chỉ còn là 872 triệu sau khi đã trừ khuyến mại chỉ vàng cho quý anh chị. Còn đối với bản đủ này thì ờ, nó sẽ còn là 995 triệu là giá lăn bánh Ngoài ra khi quý anh chị mua xe Outlander 2021 tại đại lý bên em Bên em sẽ tặng thêm quý anh chị bộ phụ kiện trị giá 10 triệu nữa Để trang bị cho chiếc xe nó đầy đủ hơn, nhiều option hơn Thì cụ thể như thế nào thì ờ, quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền Theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé Đó thì Ngoài ra thì khi mà quý anh chị mua chiếc xe này nhiều người gặp hơi gặp ờ, khó khăn về một chút về tài chính là không đủ tiền chẳng hạn thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mua xe under này trả góp với lãi suất cực kỳ hấp dẫn ưu đãi và thời gian cũng là linh động cho quý anh chị. Vâng. Cái mức vay của quý anh chị có thể lên tới 80% giá trị của xe. Thời gian vay của nó là 8 năm đó. Thì cái mức nhờ quý anh chị hỏi em về cái mức uh, tiền hàng tháng quý anh chị phải trả là bao nhiêu thì ờ, để tính được cái mức tiền hàng tháng mà quý anh chị phải trả bao nhiêu ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào là số năm của quý anh chị vay quý anh chị nhé thì em mới tính được cụ thể cho quý anh chị nó phụ thuộc số năm này ờ, lãi suất ngân hàng này đó và số tiền quý anh chị vay nữa Đấy là để cụ thể và để em tính cho quý anh chị chi tiết từng tháng một thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em để em tính chi tiết cho còn bây giờ em sẽ tạm tính cho quý anh chị với bản thiếu này là quý anh chị ờ, vay được 8% trong thời gian 8 năm thì ờ, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị là được 620 ờ, triệu. Đấy. Thì với 620 triệu này quý anh chị trả trong 8 năm thì tháng đầu tiên nó sẽ quý anh chị phải trả là tầm 11 triệu cả gốc cả lãi. Đấy. Còn với bản đủ này ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị được 790 triệu nếu anh quỹ vay trong vòng 8 năm thì ờ, tháng đầu tiên quỹ chị sẽ phải trả là 14 triệu cả gốc cả lãi. Thì cái lãi suất nó sẽ tính theo dư nợ giảm dần quý anh chị nhé Chứ không phải là 14 triệu là tháng nào như tháng nào Tháng sau nó sẽ chỉ còn là 13 triệu 900 chẳng hạn Đấy. Nên là cụ thể như thế nào về số tháng quý anh chị ờ, số tiền quý anh chị phải trả hàng tháng thì cứ ờ, liên hệ với em sẽ em sẽ báo cụ thể cho quý anh chị và cái thứ hai nữa là nhiều quý anh chị là hỏi em về cái kích thước của xe này liệu nó có phù hợp với lại cái chỗ để xe của trong gia đình mình hay không thì ờ, em cũng chia sẻ với quý anh chị là chiều ngang của chiếc xe này là rộng là 1m81 Đó. chiều cao từ mặt đất lên đến trên xe kia trên nóc kia là 1m71 còn tổng chiều dài của nó là 4m7 Đó. thì quý anh chị ờ, xem là có phù hợp với lại để chỗ để xe của gia đình mình không và cái bán kính quay vòng của chiếc xe này cũng rất là nhỏ gọn, có 5m3 thôi. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó trung bình ở đường trường nó rơi tầm khoảng 7 lít 2. Đấy, cái mức với dòng xe Mitsubishi là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt là cái điều hòa của nó rất mát, mát lạnh luôn, mát sâu. Đó là những cái ưu điểm mà dòng Mitsubishi mà được người dùng đã đánh giá. Đó. Vâng. Ờ, thì ờ, video hôm nay thì em cũng chia sẻ với quý chị uh, về giá lăn bánh như vậy thôi thì uh, hy vọng là qua video này đã cung cấp đầy đủ thông tin tới quý anh chị uh, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video báo giá tiếp theo